Xin chào các bạn đang đón xem video của Len Đô Thị. Hẳn những khán giả gắn bó của chúng tôi thời gian vừa qua đều biết, Len Đô Thị vừa có một hành trình đến với miền Tây sông nước để được tận mắt trải nghiệm về vùng đất này. Hôm nay, tiếp tục series về những thành phố miền Tây, mời các bạn cùng chúng tôi đến với thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Với bề dày lịch sử ngoài 3 thế kỷ, đô thị Mỹ Tho lưu giữ những tinh hoa văn hóa của vùng đất Nam Bộ ngày đầu cha ông đi mở cõi. Vốn là một đô thị lâu đời,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 Từ năm 1623, ở vùng tả ngạn sông Bảo Định đã có lưu dân Việt từ đàng ngoài vào đây khẩn hoang, lập ấp. Đến năm 1679, Mỹ Tho Đại phố ra đời. Năm 1976, thành phố Mỹ Tho được sáp nhập với tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công, thành tỉnh Tiền Giang. Thành phố Mỹ Tho từ đây trở thành đô thị trung tâm, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Tiền Giang và được Trung ương công nhận là đô thị loại 3. Vượt qua khó khăn, thử thách, thành phố Mỹ Tho đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Tốc độ phát triển nhanh, các ngành nghề kinh tế mở rộng, đa dạng, quy mô sản xuất kinh doanh không ngừng nâng lên. Cơ sở hạ tầng được xây dựng làm thay đổi lớn diện mạo thành phố theo hướng văn minh hiện đại. ghi nhận quá trình đi lên của thành phố Mỹ Tho. Tháng 10 năm 2005, thành phố Mỹ Tho được công nhận là đô thị loại 2. Đến tháng 2 năm 2016, thành phố Mỹ Tho được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại 1. Hiện tại, thành phố Mỹ Tho là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Tiền Giang, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh loại 1 đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long, và là một trong năm thành phố lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, cùng với thành phố Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá và Cà Mau. Thành phố Mỹ Tho nằm trách về phía đông nam, có diện tích hơn 82 km vuông. Phía đông và phía bắc giáp huyện Chợ Gạo, phía nam giáp sông Tiền và tỉnh Bến Tre, phía tây giáp huyện Châu Thành. Thành phố Mỹ Tho có 17 đơn vị hành chính cơ sở, gồm có 11 phường và 6 xã, dân số là 229.721 người. Thành phố này có sông Tiền và quốc lộ 1 chạy qua. Có quốc lộ 50 đi về các huyện Gò Công và tỉnh lộ 864 chạy dọc sông Tiền lên Cái Lậy, Cái Bè. Có quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu nối thành phố Mỹ Tho với tỉnh Bến Tre. Thành phố Mỹ Tho có 75 tuyến đường, trong đó 68 tuyến nội ô, từ thành phố Mỹ Tho có thể dễ dàng đi bằng đường thủy hay đường bộ lên thành phố Hồ Chí Minh, hoặc xuống các tỉnh đồng bằng sông của Long ra biển, hay thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Trong thành phố có con rạch quan trọng là Bảo Định, chia thành phố Mỹ Tho thành hai khu vực tả ngạn và hữu ngạn. Đặc điểm nổi bật trong cảnh quan địa lý là vườn cây ăn trái ở các xã thuộc thành phố Mỹ Tho. Vườn đã tạo thành vành đai xanh của thành phố, bao bọc khu nội ô tạo nên địa hình khá đặc biệt. Trong nội ô có hồ nước Mỹ Tho được đào vào năm 1927, hiện là công viên Tết Mậu thần nơi điều hòa nhiệt độ và là lá phổi của thành phố. Cảnh quan thành phố ngày càng nên thơ hơn, với sự tiếp nối đan xen giữa phố phường, vườn cây, đồng ruộng với ưu thế trên. Ngay từ những năm đầu mới hình thành đô thị Mỹ Tho, cũng như hôm nay, thành phố Mỹ Tho luôn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, đồng thời là trung tâm giao lưu quan trọng của miền Trung Nam Bộ đã từng là trung đô của Trung Nam Bộ, là cầu nối giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và thủy sản. Tốc độ phát triển kinh tế bình quân 13,34% trên năm. Thu nhập bình quân đầu người là 1.728 đô la Mỹ trên năm, trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Và nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thành phố Mỹ Tho sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Nhưng bên cạnh đó thách thức cũng không nhỏ. Nhiều năm qua, cơ sở hạ tầng của thành phố Mỹ Tho được tập trung đầu tư, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, đã và đang triển khai trên địa bàn, đã góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố tiếp tục phát triển và tạo bộ mặt đô thị Mỹ Tho ngày càng khang trang, hiện đại hơn. thành phố Mỹ Tho có vị thế quan trọng, cơ sở để khai thác tiềm năng, phát huy vai trò động lực của thành phố trong sự phát triển chung của tỉnh và của vùng. Đó là trong quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh đã xác định, thành phố Mỹ Tho và thành phố Tân An của tỉnh Long An là hạt nhân của cực phát triển Tây Nam. Còn trong quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Mỹ Tho được xác định là đô thị hạt nhân của vùng Đông Bắc. Thành phố Mỹ Tho là đầu mối giao thông quan trọng của các vùng lân cận, và tác động lên hành lang giao lưu kinh tế trong và ngoài tỉnh. Có quốc lộ 1, quốc lộ 50, quốc lộ 60 và sông Tiền đi qua. Có cảng cá Mỹ Tho và là nơi quy tụ các tàu, thuyền đánh bắt hàng đầu của tỉnh. Trong tỉnh, thành phố là cầu nối với các vùng công nghiệp tập trung phía Bắc tại huyện Tân Phước và là đầu mối giao thương quan trọng kết nối trung tâm với các tiểu vùng của tỉnh. Hoạt động thương mại tại thành phố với chức năng trung chuyển, đầu mối có tác động mạnh mẽ đến huyện và các tỉnh lân cận. Bên cạnh những thuận lợi, thì điều khó khăn thách thức của thành phố Mỹ Tho trước hết là nằm giữa hai trung tâm kinh tế lớn, phát triển năng động và mạnh mẽ là thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Đồng thời, cũng nằm trong không gian vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây sẽ là thách thức không nhỏ về cạnh tranh thu hút đầu tư và nguồn lực chất lượng cao. Đây sẽ là thách thức không nhỏ về cạnh tranh thu hút đầu tư và nguồn lực chất lượng cao. Mặt khác, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của thành phố mặc dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng vẫn còn một số mặt chưa đồng bộ, sẽ là thách thức trong thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ. Tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, tình hình xói lở bờ sông, các củ lao. Bên cạnh đó, vẫn còn những vấn đề nội tại mà thành phố phải tập trung giải quyết, như về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. mặc dù khó khăn còn nhiều. Nhưng những ngày đầu năm 2021, người dân thành phố Mỹ Tho đã đón nhận niềm vui không hề nhỏ khi cảng du thuyền Mỹ Tho đã chính thức mở cửa đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ mang đến những điều khác biệt cho du lịch của thành phố Mỹ Tho nói riêng và của Tiền Giang nói chung. Mục tiêu, công năng của dự án là xây dựng cảng neo đậu phương tiện, tàu khách, tàu du lịch, du thuyền, nhà hàng nổi, lên xuống khách tham quan, vui chơi giải trí sông tiền. Đây là công trình do công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc An Nguyên làm chủ đầu tư. Sau thời gian khẩn trương triển khai thi công, dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn, nhưng nhà đầu tư đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa dự án cảng du thuyền về đích đúng tiến độ. Dự án cảng du thuyền Mỹ Tho có tổng mức đầu tư là 665 tỷ đồng, được thực hiện trên địa bàn phường 4 thành phố Mỹ thọ tỉnh Tiền Giang. Quy mô dự án gồm phần đất kết hợp khu công viên bật sông, sử dụng mặt nước diện tích xây dựng trên mặt nước là 8.210 m2, chiều dài tuyến là 325 m, công suất 4.000 khách trên ngày, 4 tàu khách chuyên tuyến Mỹ thọ Campuchia, 10 tàu cao tốc nhận khách khác cùng thời điểm và ghe nhỏ. Cảng du thuyền khi đi vào sử dụng được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh quá trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu bến cảng cho phương tiện thủy theo quy hoạch. Đồng thời, hứa hẹn sẽ tạo ra một bước phát triển của ngành du lịch của tỉnh, phát huy điểm mạnh về vị trí cạnh sông Tiền, phát huy thế mạnh vận chuyển đường thủy. Như vậy trên đây, các bạn vừa cùng lên đô thị đến với thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, một thành phố phát triển bên dòng sông Tiền. Chúng ta cùng chúc cho thành phố này sẽ ngày càng phát triển hơn nữa đúng không các bạn?